5.000 năm về trước, có một người, được mệnh danh là vua bọ cạp. Ông dẫn đội quân của mình đi chinh chiến hàng năm, hòng thôn tính cả thế giới. Nhưng với kinh nghiệm 7 năm tham gia chiến đấu, đội quân của ông đã bại trận. Vậy là ông dẫn những người còn sống sót, rút quân về sa mạc Amstre. Khi những người lính lần lượt ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại một mình ông. Khi ông sắp chết đến nơi, ông đã cầu xin với thần chết Anubis. Nếu như ông ấy không chết, thì hãy để ông dẫn đội quân đi đánh chiếm thế giới. Ông bằng lòng dùng linh hồn của mình để hoán đổi với thần chết Anubis. Thần chết đồng ý với mong muốn của ông. Không những sa mạc đã biến thành một ốc đảo, mà còn cho ông một trợ thủ đầu chó. Ông dẫn theo tên trợ thủ đánh chiếm thành trì. Khi ông đang vui mừng, Anubis đã theo giao ước, đã đến và lấy linh hồn của ông đi. Tên trợ thủ cũng từ đó mà bị vùi sâu xuống lòng đất. Thần chết ông dám lừa ta, chưa nói đến việc đánh chiếm thế giới. Đây mới chỉ là một cái thành mà đã toang rồi. Thấm thoát, đã là 5.000 năm sau, gia đình Rick trong một cuộc thám hiểm ở đây, bọn họ vẫn làm theo thói quen cũ, nhưng điều dẫn dắt bọn họ đến đây chính là giấc mơ của Ip bởi vì cô ấy kiếp trước là con gái của pha gia ông, cũng là người giám hộ vòng tay của thần chết. Cô đã dựa vào những ký ức mơ hồ trong giấc mơ, ở đây đã tìm thấy vòng tay của thần chết. Theo truyền thuyết nếu như có người mang được chiếc vòng này, sau 7 ngày thì vua bọ cạp sẽ sống lại. Nếu có người trong 7 ngày này mà tìm được ốc đảo Amstre, đồng thời hạ gục được vị vua bọ cạp được hồi sinh trong kim tự tháp, thì có thể có trong tay tên trợ thủ đầu chó hung dữ kia. Ở một diễn biến khác, người kế thừa Ansuna dẫn theo thuộc hạ đến thành phố kim tự tháp Hamner và tìm thấy xác của Imhotep muốn dùng kinh đen về người chết để hồi sinh hắn, sau đó mượn sức mạnh của hắn, tìm và hạ gục vua bọ cạp. Ansuna biết được từ tên thuộc hạ, vòng tay đã rơi vào tay của gia đình kia, thế là chuẩn bị dẫn người đi cướp. Thủ lĩnh vệ sĩ Atbe đã trà trộn vào trong đó và nghe thấy tất cả. Sau khi gia đình kia về đến nhà, hai vợ chồng đang bàn cách làm thế nào để tìm được Amstre, thì con trai của bọn họ Alex dường như bị loại âm thanh nào đó phát ra từ trong chiếc hộp mời gọi. Vậy là cậu bé mở chiếc hộp ra. Alex tò mò cầm chiếc vòng lên, sau đó đeo nó lên tay. Sau đó đột nhiên chiếc vòng phát ra hình ảnh của Amstre từ hàng ngàn năm trước. Nhưng sau đó cậu đã không thể nào tháo được chiếc vòng ra. Lúc này người của Ansuna tìm đến nhà của bọn họ. Thủ lĩnh Abbe cũng đúng lúc tới. Hai bên đánh nhau, có vẻ như Evelyn cũng luyện tập không ít với Rick. Thảo nào cô lại mạnh mẽ được như vậy. Bên này Rick và Jonathan cũng khốc liệt không kém, tuy bản lĩnh xuất chúng, nhưng cuối cùng vẫn không lại địch mạnh. Evelyn còn bị bắt đi, cái hộp cũng bị cướp đi. Abbe lấy ra một bức ảnh và nói với Rick, Evelyn chắc chắn đã bị hắn bắt đi. Alex nhận ra người trong ảnh, hắn ta là người quản lý của bảo tàng Anh quốc. Thế là cả nhóm chuẩn bị đi cứu Itlin. Ở diễn biến khác, tên quản lý kia đã dùng kinh đen linh hồn để hồi sinh Imhotep, nhưng chiếc vòng tay trong hộp sớm đã không còn. Imhotep vừa nhìn thấy Itlin, liền muốn thiêu chết cô. Itlin vô cùng hoảng sợ. Lúc này Rick đã kịp đến để cứu vợ mình. Sau khi một cuộc chiến này vừa diễn ra, mấy người đã chạy thoát được ra ngoài, leo lên một chiếc xe buýt để bỏ chạy. Ma lực của Imhotep vẫn chưa phục hồi, thế là hắn triệu hồi một đội quân sắt ướp đuổi theo bọn họ. Chỉ thấy bọn họ nổ súng không ngừng nghỉ, bọn chúng còn leo lên tường chạy như bay. Ở trên xe mọi người và mấy con sắt ướp đã diễn ra một cuộc chiến khốc liệt. Tuy là bọn sát ướp mạnh thật đấy, nhưng Rick cũng không yếu đuối chút nào. Sau một hồi đánh nhau, bọn sát ướp đều đã bị tiêu diệt hết. Khi bọn họ vui mừng vì nghĩ rằng mình đã giành thắng lợi, Ansuna đột nhiên xuất hiện và bắt cóc Alex đi. Đoàn người của Imhotep ngồi tàu lửa chuẩn bị đến Amsterdam. Alex không muốn đi cùng bọn họ, nhưng Imhotep nói với cậu, nếu trong 7 ngày không đến được kim tự tháp ở Amsterdam thì chiếc vòng sẽ cướp đi tính mạng của cậu. Sau đó Imhotep đã hấp thu mấy người liền để có thể hồi phục ma lực và dung mạo của hắn ta. Rick ở bên này đã tìm thấy người bạn người da đen của anh để tìm sự giúp đỡ mọi người ngồi lên khinh khí cầu, lập tức đuổi theo. Điểm đến đầu tiên là Canap. Alex đã rất thông minh, trên mỗi con đường cậu đều đánh dấu lại bản đồ kiến trúc của điểm đến tiếp theo. Nhóm của Rick đã đến Canap, đã phát hiện những dấu vết mà Alex đã để lại, dựa vào đó mà sẽ đến được điểm tiếp theo. Đảo đền Phiêu E, điểm đến thứ ba là đền Abusimbel. Đồng thời, lợi dụng cách đưa thư bằng chim bồ câu, liên lạc với tất cả những người bảo vệ pha ra ông, đội quân bảo vệ hùng hậu, cùng đi trên một con đường. Nhóm của Rick khi bay đến sông Ninh gần với đảo Amstre, lúc này Imhotep đã phát hiện ra bọn họ, kẻ thù lại gặp mặt lại vô cùng tức giận nước sông dâng lên cái đập lớn như thế ai có thể qua nổi cái mặt đầy hung dữ ấy xuất hiện ở đằng sau bọn họ dường như muốn nuốt chửng bọn họ thuyền trưởng trong tức khắc liền mở tên lửa tăng tốc tức tốc bỏ chạy coi như thoát được nạn này chính vào lúc này cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy đảo amstre trong truyền thuyết lúc này cái gương mặt hung tợn kia lại một lần nữa xuất hiện quan trọng là lúc này khí ga của kinh khí cầu đã hết kinh khí cầu rơi xuống và bị dòng nước lớn cuốn lấy rơi xuống một cánh rừng ở amstre màn đêm buông xuống đám người của imhotep cũng đã đuổi đến đây nhóm của rick chuẩn bị đánh phục kích cứu con trai ra khi bọn chúng băng qua cánh rừng đã thứ gì đó giết hàng loạt thổ dân xác ướp nhỏ ư đừng thấy chúng nó vừa ngắn vừa nhỏ nhưng sức mạnh cũng không phải dạng vừa đâu nhé mà số lượng còn đông một lát sau thuộc hạ của imhotep đã không còn tên nào nhưng khi bọn chúng thấy imhotep thì liền sợ hãi dù sao thì cũng là sếp mà nortner cũng bị adbe giết chết alex được rick cứu ra cậu nói nếu trước khi trời sáng mà không đến được kim tự tháp thì cậu chết chắc rồi lúc này mặt trời đã dần dần nhô lên Nick ôm con trai chạy như bay. Vào giây phút cuối cùng, cuối cùng cũng vào được bên trong kim tự tháp, vòng tay cũng tự động được mở ra. Cũng ngay vào lúc này, Ansuna xuất hiện, giết chết Iplin. Nick đau khổ ôm lấy Iplin, tên quản lý bảo tàng xuất hiện, nhặt lên và mang chiếc vòng đi. Imhotep và Ansuna cũng đã vào được bên trong kim tự tháp, nhưng sức mạnh của Imhotep đã bị thần chết Anubis thu hồi lại. Hắn muốn Imhotep dùng cái thân phận người phàm để hắn giao chiến với vua bọ cạp. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn nên gánh vác trách nhiệm đáng có của một người đàn ông chạy vào bên trong. Ở diễn biến khác, Nick đang vô cùng đau lòng, chuẩn bị đi vào báo thù cho vợ mình. Alex và Jonathan ở lại bên ngoài. Tên quản lý dùng vòng tay để thu hút tên binh đầu chó. Đội quân hắc ám cũng dần dần bao phủ khắp cả nước. Adbe dẫn theo tất cả thị vệ của pha gia ông đuổi theo. Chính lúc này, Alex đột nhiên nhớ đến kinh đen người chết, thế là cùng Jonathan mang theo thi thể của Iplin, cũng đi vào trong kim tự tháp. Được rồi, chúng ta cùng xem xem bên Imhotep thế nào rồi nhé. Hắn gõ vào chiếc chương bằng đồng, chuẩn bị gọi vua bọ cạp ra để cùng giao chiến. Lúc này Rick vừa hay đến kịp, hai bên đánh nhau, Ok xin chuyển ống kính sang bên Atbe. Binh đầu chó ở trên địa phận bao trùm toàn là đội quân hắc ám, dần dần hiện ra, đám người của Atbe cũng chuẩn bị quyết đấu sinh tử với đối phương. Trận đại chiến bắt đầu. Jonathan ở bên này, anh ấy đã thu hút được sự chú ý của Ansuna, nhưng không phải đối thủ của cô ta rồi. Anh còn bị trúng độc nữa. Alex nhân thời cơ này mà lấy được kinh đen, hồi sinh được Iplin. Thế là cô và Ansuna đánh nhau. Hai người dùng súng rồi lại dùng kiếm, thật là bất phân thắng bại. Nào cùng sang xem Imhotep và Rick nào. Hai người vẫn quyết chiến như thế, không ai nhường ai, cũng không ai hơn kém ai. Chính lúc này, cửa mở ra, vua bọ cạp đi ra với bộ dạng trông chả quen tí nào. Ông đã biến thành quái vật nửa người nửa bọ cạp. Imhotep vừa nhìn thấy, chắc bẩm là không thắng nổi rồi, lập tức quỳ xuống khiếp sợ, thể hiện bằng lòng khuất phục ông. Thế là ông quay ra chiến đấu với Rick. Rick cũng không phải đối thủ của ông rồi, chỉ có thể vừa chạy vừa trốn, xin được chuyển máy quay sang bên Atbe. Chỉ cần nghe thấy hiệu lệnh là cả đoàn xông lên tấn công, từng kẻ từng kẻ đối đầu nhau, đánh đến long trời lở đất. Những vệ sĩ của pha gia ông dũng mãnh hiện chiến, đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt từng tên binh đầu chó. Trong chốc lát mà đã tiêu diệt sạch được bọn chúng, đánh hay lắm. Cũng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy đại quân đầu chó thật sự đang ùn ùn kéo đến như thể sắp sửa tiêu diệt bọn họ. Đám lúc nãy cũng chỉ là một đội nhỏ gồm binh trinh sát thôi, mọi người quyết tâm phải chiến thắng, sẵn sàng nghênh chiến. Bên này ít linh, Ansina vẫn ngoan cố, thế là cô ta bỏ chạy. Rick và vua bọ cạp vẫn khốc liệt. Lúc này tên quản trưởng sợ hãi đi qua, đúng lúc đụng trúng vua bọ cạp, hắn bị túm lại, hắn cầu xin Im Imhotep cứu hắn, nhưng nào hắn dám to gan như vậy, kết quả là bị vua bọ cạp xé tan xác ra. Rick nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có cây giáo phán xử mới có thể tiêu diệt được vua bọ cạp. Chính là cây gậy mà Jonathan luôn cầm trên tay. Đúng lúc này anh gặp được Jonathan và con trai, đang muốn bảo anh ấy cách mở cây giáo, thì vua bọ cạp đã đuổi đến. Hai người nhìn thấy thì khiếp sợ vô cùng. Vua bọ cạp lao về phía bọn họ, mấy người họ ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lúc này Jonathan đã mở được cây giáo, anh chuẩn bị kết liễu vua bọ cạp, kết quả đã bị Imhotep bắt được. Hắn ta cũng đang muốn tiêu diệt vua bọ cạp. Lúc hắn đang nhắm vào mục tiêu và ném, Rick lại vô tình bắt được. Cũng vào lúc này, đội quân đầu chó cũng càn quét đến trước mặt vệ sĩ rồi. Thấy cảnh tượng này, dù có là vách núi cao cũng không thể cản lại được. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Giữa sự sống và cái chết, Nick dùng cây giáo ở trong tay, đâm chúng vào vua bọ cạp, nhưng xem ra người vui nhất lại là Imhotep. Vua bọ cạp đã bị tiêu diệt rồi. Lũ binh đầu cho ùn ùn kéo đến, đúng lúc đó cũng tự dưng biến mất. Một lần nữa sa mạc được trở lại, mọi người đã giành thắng lợi. Đúng lúc này đã xảy ra một trận động đất, Imhotep và Rick gặp nguy hiểm và rơi xuống địa ngục sâu thẳm. Iplin bất chấp chạy vào, cứu Rick ra. Imhotep gọi Ansuna, hy vọng cô ta sẽ tới cứu hắn. Nhưng Ansuna lại quay đầu bỏ chạy. Hắn chuyển ánh mắt đầy hy vọng hướng tới vợ chồng nhà Rick. Lúc này Imhotep lòng như cho nguội, Hắn buông đôi bàn tay đang bám chặt vào tường đá, từ từ rơi xuống địa ngục. Ansana chạy ra, tự nhiên cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Cô ta cũng rơi xuống nốt, hình như còn thê thảm hơn Imhotep. Mối tình ba nghìn năm này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lúc này đảo Amstre đang dần dần chìm vào sa mạc. Nhóm của Rick đứng trên đỉnh của Kim Tư Tháp, vì chẳng còn đường nào để đi nữa. Đúng lúc này thuyền trưởng lái khinh khí cầu đến, mọi người leo lên khinh khí cầu. Lúc vừa kịp bỏ chạy, Jonathan còn mang theo viên kim cương lớn ở trên đỉnh Kim Tự Tháp. Xem ra chuyến đi này không vô ích rồi. Đảo Amstre bỗng chốc bị vùi sâu trong sa mạc, Điều khiến tâm trạng của tôi lúc lên lúc xuống từ bộ phim này không phải là sắc ướp Ai Cập, không phải là đặc biệt, không phải là động tác, cũng không phải là vua bọ cạp nửa người nửa bọ cạp, mà là ánh mắt đầy tuyệt vọng của Imhotep, là tuyệt vọng đó, có lẽ nhiều hơn đó là sự đau lòng. ba nghìn năm trước, bất luận là hắn sống hay chết, là người hay là hồn, hắn ta vẫn yêu Ansuna rất sâu đậm, nhưng tình yêu của Ansuna sớm đã không còn nữa. Cô ta sẽ không vì hắn mà đánh đổi tính mạng của mình nữa, thậm chí cũng sẽ không vì hắn mà bất chấp lao vào nguy hiểm. Thật sự không thể ngờ tình yêu ba nghìn năm này sẽ kết thúc bằng cách này, thật là nực cười. Imhotep ta tặng người bài hát này nha. Hồng Trần đến, rồi lại đi, như một giấc mộng. Hồng Trần đến, rồi lại đi vào hư không. Nhật lạc hướng tây, lai nguyệt hướng đông. Chân tình khó vùi lấp vô tình. Hồng Trần đến, rồi lại đi vào hư không. Ok tuần sau chúng ta gặp lại nhé. Bye bye.